Xin chào anh chị nhà đầu tư. Ừ, rất vui gặp lại anh chị trong cái phiên ờ, sau cái phiên giao dịch ờ, ờ, đáo hạn của phái sinh. Thì phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta chứng kiến là thị trường có những cái thời điểm tăng và giảm rất là sốc, đặc biệt là trong phiên sáng khi mà thị trường khi mà thị trường mở cửa đã tăng khá mạnh. Tuy nhiên thì cái lực lực cung nó bán ra và khiến cho chỉ số chúng ta giảm giảm điểm trở lại đặc biệt là trong phiên ờ, giao dịch buổi chiều ờ, chỉ số ờ, mở cửa và đã giảm khá mạnh trong cái khung sau 10 sau 14 giờ chiều tâm điểm trong phiên giao dịch này thì chúng ta có thể thấy là nhóm cổ phiếu dòng Vingroup đang là hai cổ phiếu là Vinhome và VIX đang là hai cái cổ phiếu mà khiến cho chỉ số giảm khá mạnh ở đây cụ thể là VIX đã khiến chỉ số giảm 3 điểm Vinhome khiến chỉ số giảm 1,5 điểm và cổ phiếu thứ ba là SAP ở chiều ngược lại thì có Maxam, Vietcombank và VLE đang là ba cổ phiếu mà hỗ trợ cái đà tăng của của thị trường ở trong phiên ngày nay thì khối ngoại bán dòng khá là mạnh khối ngoại Việt nay bán dòng trên uh, sàn thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 1.300 ờ, tỷ trong đó là bán mạnh nhất là VIX khi mà bán dòng khoảng tầm 1.000 hơn 1.100 tỷ với khối lượng bán dòng VIX uh, ờ, khá mạnh nên đến uh, bán dòng lên đến ờ, gần 13 triệu cổ phiếu trong phiên ngày hôm nay và bán trực tiếp được trên sàn khiến cho cổ phiếu VIX ờ, trong phiên ngày hôm nay giảm điểm khá mạnh giảm 3,6 điểm tí nữa chúng ta sẽ xem ờ, qua về đồ thị phân tích kỹ thuật của VIX để chúng ta nắm, nắm biết hơn rõ hơn về cái trạng thái hiện tại của cổ phiếu này à, nhìn chung thì trong phiên ngày hôm nay thì cái độ rộng của thị trường cũng khá là tích cực khi mà trên sàn là à, chỉ số VN30 có đến 20 mã tăng giá và chỉ có 7 mã giảm giá à, khối lượng giao dịch của um, quả quả ừ, sàn hay của vn index thì vẫn duy trì ở mức uh, trung bình khi mà cái giá trị giao dịch đến phiên này khoảng phiên giao dịch ngày hôm nay khoảng tầm 18.000 tỷ ờ, chúng ta sẽ cùng đi uh, qua về cái uh, đồ thị kỹ thuật của thị trường trong phiên ngày hôm nay để xem uh, diễn biến thị trường sau cái phiên đáo hạn này có cập nhật gì mới hay không thì chỉ số VN Index của chúng ta hôm nay à, sau khi chạm cái vùng 1.350 à, điểm là cái vùng mà, mà kháng cự trước đó của chỉ số đây là cái vùng này thì à, chỉ số đã quay đầu giảm điểm và đóng cửa ở mức à, 1.345 điểm à, thanh khoản phiên ngày hôm nay thì tiếp tục suy giảm so với các phiên trước chúng ta thấy rằng thanh khoản hôm nay chỉ còn duy trì à, thấp hơn ba phiên trước và và đang nằm dưới uh, à, dưới trung bình của hai phiên thì cho thấy rằng là cái dòng tiền ấy ở thị trường hiện tại nó vẫn là vẫn là thận trọng dòng tiền tiếp tục suy yếu trong các phiên giao dịch gần đây còn chỉ số vn 30 thì uh, sau khi mà chạm cái vùng à, vùng, vùng kháng cự nhỏ ở trên vùng này chỉ số quanh 1.455 điểm thì chỉ số cũng đã quay đầu giảm và khối lượng giao dịch cũng suy giảm khá mạnh và đang tiếp tục là nằm dưới trung bình của 20 phiên thì tổng thể nhìn về tổng thể về um, diễn biến giá và khối lượng giao dịch hay là chung hay là có nói khác là thanh khoản chúng ta thấy rằng là uh, thị trường uh, nhìn chung vẫn đang uh, đang đang giằng co trong một cái vùng trong một cái biên độ khá là hẹp uh, thanh khoản tiếp tục uh, suy giảm cho thấy rằng là uh, dòng tiền vẫn đang khá là thận trọng và rất khó để chúng ta có thể kỳ vọng vào một uh, một sự uh, tăng đột biến của thị trường tại thời điểm hiện tại hiện tại khi mà những uh, vùng này là cái vùng mà đang cũng thiếu thông tin hỗ trợ của thị trường ở ờ, trong phiên ngày hôm nay thì có cổ phiếu VIX là cổ phiếu mà nó tiêu điểm của, thị của, của phiên ngày hôm nay chúng ta thấy rằng cái khối lượng giao dịch của khối lượng bán của VIX ngày hôm nay gần như là là lớn nhất từ trước đến giờ đây chúng ta có thể thấy cái lịch sử đô thị lịch sử của VIX thì hôm nay VIX là phiên mà có khối lượng giao dịch lớn nhất từ trước đến giờ tức là khoảng tầm 15 15 triệu cổ phiếu và nhìn về cái ờ, cái diễn biến giá thì chúng ta thấy rằng hôm ờ, hôm nay một phiên bị bán rất là mạnh một cái nến rất đóng cửa thân nhất phiên thân nến rất là dài khối lượng giao dịch cực kỳ lớn cho nhìn vào đây thì chúng ta thấy rằng là cái áp lực bán ở vích khá là mạnh trong phiên giao dịch hôm nay à, thậm chí là chúng ta nhìn thấy cái vùng cái vùng hỗ trợ trước đó là vích nằm trong vùng 90 này thì phiên ngày nay cổ phiếu đã vỡ vỡ vùng này khối lượng giao dịch rất lớn thì đây là đang nhìn về thuần về kỹ thuật thì đây là đang một tín hiệu rất xấu của vích khi mà để vỡ cái vùng hỗ trợ quan trọng kèm theo đó là khối lượng giao dịch lớn và cây nến à, phá vỡ là hỗ trợ là cây nến mà thân thân nến à, rất là dài và đặc thân đúng không? đó thì đây đang là một cái cổ phiếu mà à, nó có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến thị trường trong các phiên giao dịch sắp tới bên cạnh đó thì cổ phiếu Vinhome cũng là một cổ phiếu mà mà đang cho thấy rằng là cái áp lực bán ở phiên ngày hôm nay nó cũng khá là lớn chúng ta thấy là phiên ngày hôm nay là Vinhome giảm có tầm 2,2% một cái nến thân nến cũng khá là dài đóng cửa gần mức thấp nhất phiên và cổ phiếu này cũng đang giao dịch trong một cái vùng ở một cái vùng hỗ trợ rất quan trọng đâu đó quanh vùng 80 6 chia à, có điểm tích cực là cái phiên ngày hôm nay ờ, cổ phiếu bị ờ, bán mạnh tuy nhiên là cái thanh khoản cũng không không quá lớn ở phiên ngày hôm nay thì đây đang là một cái điểm tạm thời là điều kéo lại chút về cái về cái cái, cái à, đến à, đóng cửa ngày hôm nay của Vinhome ờ, thì nhìn về vò nhìn nhóm nhìn về nhóm à, trụ ba nhóm trụ thì chúng ta thấy rằng là có nhóm Vingroup trong đó có Vic, Vinhome và VLE à, nhóm thứ hai là nhóm thực phẩm đồ uống thì chúng ta có Maxan, có Vinamilk, có Sap và cái chân kiềng thứ ba chúng ta chính là nhóm cổ phiếu ngân hàng thì đến thời điểm hiện tại chúng ta thấy là cái chân kiềng à, trong cái ba chân kiềng đấy thì chỉ còn một cái chân kiềng duy nhất tích cực đó là chân kiềng à, của thực phẩm đồ uống trong đó chúng ta có à, cổ phiếu mắc xăng là tích cực ở thời điểm hiện tại đúng không ạ? khi mà cổ phiếu này nó vượt đỉnh ở vùng giá quanh 140 đó cái cổ phiếu thứ hai mà cổ phiếu mà vừa rồi cũng nâng đỡ thị trường khá là tốt là SAP và Vinamilk Tuy nhiên thì uh, nếu mà nhìn được ba cổ phiếu này thì chúng ta thấy rằng là chỉ có duy nhất Maxan là đang ở một cái trạng thái tích cực nhất khi mà chẳng cổ phiếu này đang vượt đỉnh. Còn ngược lại trạng thái của Stap và trạng thái của Vinamilk, trạng thái của Stap thì chúng ta thấy trạng thái của Stap vẫn đang trong một cái trạng thái um, đi xuống thôi. Đúng không? Vẫn là một cái trạng thái đi xuống thôi. Trừ khi nào Stap um, tạo một cái vùng giá trên 170 này thì khi đó thì thì chúng ta mới có thể yên tâm về cái cái um, cái xu hướng sắp tới của sáp còn với đến đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn đang nhìn thấy những cái vùng uh, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước cho nên là trạng thái này của sáp vẫn đang là trạng thái đi xuống Vinamilk cũng thế Vinamilk chúng ta thấy rằng là đang trong một cái vùng gần như là không có xu hướng đây trong một cái vùng này do đó thì cũng rất khó để kỳ vọng những cổ phiếu này nó có thể đỡ được um, thị trường trong ờ, trong thời gian tới thêm nữa thì cái nhóm uh, thực phẩm đồ uống này bao gồm Vasan, uh, ờ, Sap và Vinamilk À, mặc dù nhóm này có tăng tuy nhiên thì hiệu ứng uh, tâm lý lên thị trường nó cũng không được không được mạnh như nhóm cổ phiếu ngân hàng đó thì hai cái trụ hai cái trụ hiện tại đang khá là mong manh bao gồm có trụ của Vingroup trong khi đó VIX hôm nay đã phát đi một tín hiệu rất là tệ chúng ta cần phải quan sát cái tín hiệu của VIX trong ờ, một vài phiên sắp tới xem xem là cổ phiếu có sớm lấy lại cái vùng hỗ trợ này không hay là cổ phiếu lại tiếp tục giảm thiết lập những cái vùng giá thấp hơn nữa thì nếu mà cái trường hợp đó xảy ra thì cái rủi ro cho thị trường nó sẽ khá là lớn bởi vì sao bởi vì là ba cái đầu kéo chính của thị trường hiện tại thì chúng ta có hai cái đầu kéo hiện tại đang đang ở cái trạng thái tiêu cực đúng không ạ trong đó thì VIX là con đầu là là con đầu tiên phá vỡ cái cái cái vùng hỗ trợ quan trọng à, chúng ta sang cổ phiếu nhóm cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta thấy rằng là hầu như nhóm cổ phiếu ngân hàng thì các cổ phiếu vẫn không có nhiều cái diễn biến tích cực chúng ta thấy là cái cái diễn biến gần đây thì hầu như các cổ phiếu ngân hàng vẫn đang giao dịch trong một cái vùng hỗ trợ rất quan trọng vùng này là vùng rất quan trọng của các cổ phiếu ngân hàng à, thanh khoản thì chúng ta thấy rằng tiếp tục suy giảm khá là nhiều trong cái thời gian gần đây hiện tại ví dụ như Techcombank chúng ta thấy rằng khối lượng giao dịch của Tech chỉ còn lại 5 triệu thôi trong đó trung bình của hai phiên gần đây thì uh, khoảng tầm 12 triệu thì cho thấy rằng cái dòng tiền mặc dù thị trường vừa rồi có tiếp cận uh, những cái vùng uh, vùng vùng uh, kháng cự ngắn hạn quanh 1350 của chỉ số VN Index nhưng mà tuy nhiên thì cái nhóm ngân hàng vẫn không không có một cái sự uh, sự tích cực tích cực ở đây là tích cực về giá và cái tích cực về việc uh, về về cái khối lượng giao dịch do đó thì uh, cái nhóm ngân hàng này đang ở vùng giá nó cũng rất là mong manh chỉ à, nếu mà phá vỡ cái vùng này thì thực sự là đó là một cái cái cái um, rủi ro rất rất lớn cho thị trường ở thời hiện tại bởi vì sao vì nhóm cái thì nhóm cổ phiếu ngân hàng thứ nhất là nó chiếm tỷ trọng khá lớn trên thị trường đâu đó tầm 25 đến 30 phần trăm cái thứ hai là cái hiệu ứng tâm lý cái nhóm cổ, cổ phiếu này nó tác động đến thị trường khá là lớn nó lớn hơn rất nhiều so với nhóm uh, VIX hay là nhóm nhóm nhóm thực phẩm đồ uống do đó thì chúng ta cần phải quan sát kỹ cái nhóm cổ phiếu uh, ngân hàng này trong một vài phiên sắp tới để chúng ta có thể xác định được cái xu hướng tiếp theo của thị trường cho đến khi nào cái cổ phiếu ngân hàng này tích cực trở lại thì rõ ràng chúng ta mới có, có thể kỳ vọng thị trường nó nó nó tăng trưởng mạnh trở lại được còn kịch bản đến thời điểm hiện tại tích cực nhất đến thời điểm hiện tại là thị trường sideways tức là đến rằng co trong một vùng biến độ hẹp và chúng ta cũng phải chuẩn bị cho mình một cái kịch bản xấu hơn là thị trường nó sẽ sẽ sẽ sẽ bước vào một cái nhịp giảm mới nếu cái nhóm ờ, ngân hàng nó phá vỡ những các vùng hỗ trợ quan trọng ở thời điểm sắp tới và đặc biệt là nhóm cổ phiếu ờ, nhóm Vingroup bao gồm VIX và Vinhome nữa là hai cổ phiếu mà chúng ta cần phải theo dõi rất rất kỹ trong các phiên giao dịch sắp tới để chúng ta chúng ta xác định xem là liệu thị trường nó có nó có uh, nó có những cái diễn biến xấu hơn trong trong thời gian tới hay không đa số các cổ phiếu ngân hàng đều đang ở cái vùng hỗ trợ rất là quan trọng khối lượng giao dịch tiếp tục suy giảm thì điều này đang là một điều mà à, cho thấy rằng là à, không được tích cực cho thị trường đó thì nhìn về tổng thể thì chúng ta thấy rằng là um, thị trường của chúng ta đang đứng trên ba ba cái chân kiềng chính thì trong đó đến thời điểm hiện tại có hai cái chân kiềng mà đang xấu đi đó là chân kiềng ngân hàng và thứ hai là chân kiềng nhóm Vingroup còn chân kiềng duy nhất đang tích cực đó là chân kiềng uh, thực phẩm đồ uống trong đó là massage là đầu kéo mà mà mà uh, hỗ trợ thị trường rất tốt trong cái một vài viên giao dịch gần đây um, với cái diễn biến chính của ba nhóm phiếu này thì rõ ràng là uh, cái kịch bản tích cực nhất chúng ta có thể kỳ vọng là thị trường uh, đi ngang trong một biên độ đúng không ạ uh, còn uh, chúng ta cũng vẫn phải xác định chuẩn bị cho mình những cái kịch bản nó xấu hơn là thì là thị trường nó sẽ um, giảm điểm trở lại từ vùng từ từ vùng giá này à, thì khi chúng ta nhìn nhận, nhận cái xu hướng chung nó như thế thì kịch bản tốt nhất của chúng ta nó chỉ sideways thôi đúng không ạ còn trong kịch bản xấu hơn thì thị trường hoàn toàn nó có thể bước vào một gì giảm mới thì chúng ta sẽ có những cái hành à, những cái hành động cụ thể cho cái danh mục của mình à, ví dụ thời điểm hiện tại không phải là thời điểm chúng ta nên chúng ta dùng mua xin thời điểm này chúng ta chỉ nên uh, phân bổ một cái tỷ trọng cổ phiếu ở mức một mức vừa phải thôi đặc biệt là không nên sử dụng margin ở hiện tại vì cái thị trường của chúng ta nó đang đã không có xu hướng trong ngắn hạn đặc biệt là cái thanh khoản của thị trường nó đang sụt giảm rất rất mạnh thế nên là chúng ta không thể kỳ vọng thị trường nó tăng trưởng một cách mạnh mẽ như à, uh, 6 tháng đầu năm được cái thứ hai là chúng ta cũng sẽ hạn chế trong cái việc chúng ta mua đuổi cổ phiếu ví dụ một cổ phiếu chúng ta uh, à, đang theo dõi nhưng mà cổ phiếu đấy uh, nó mở cửa hoặc là uh, nó mở cửa và nó tăng mạnh luôn ấy, thì chúng ta có thể bỏ qua những cổ phiếu đấy bởi vì sao bởi vì là khi mà chúng ta mua đuổi những cổ phiếu ở, ở, ở những cái trạng thái như thế thì nó sẽ có những cái rủi ro uh, khi mà hàng cổ phiếu về tài khoản bởi vì dòng tiền hiện tại nó khá yếu thế nên nó sẽ không đủ để nó đẩy cổ phiếu tiếp tục tăng trong các phiên sắp tới thì đó là một cái rủi ro mà chúng ta cần cần phải phải tính đến yếu tố thứ ba là những những cái cổ phiếu anh chị mà đang nắm giữ những cổ phiếu trong tài khoản này, thì chúng ta cũng phải eh, xác định rất rõ những cái vùng để chúng ta bán ra cổ phiếu tức là chúng ta cắt lỗ cổ phiếu nếu mà nó bị vi phạm để chúng ta có thể chủ động nếu thị trường nó nó có những cái chuyển biến nó nó xấu hơn ấy, thì chúng ta lúc được khi đấy cái tâm thế của chúng ta là tâm thế hoàn toàn chủ động rồi chúng ta sẽ có thể ờ, cắt lỗ cổ phiếu đúng không? để để để tránh những cái rủi ro mà mà mà thua lỗ cho tài khoản đó thì đó là cái ờ, cái cái, ừ, kế hoạch hay là những cái chiến lược uh, giao dịch trong uh, trong thời gian tới phiên ngày mai sẽ là cái phiên à, đáo hạn của của phái sinh ở ờ, đó phiên ngày mai sẽ là phiên à, cơ cấu của quỹ ETF thì nên uh, ít nhiều nó sẽ phải ảnh hưởng đến đến đến thị trường chung uh, khi mà quỹ đó họ sẽ giao dịch uh, ở các cổ phiếu blue chip trên uh, trên trên uh, trên sàn um, và đầu tuần sau thì chúng ta có lẽ là cái xu hướng nó sẽ sẽ rõ ràng hơn tuy nhiên thì mình vẫn nhắc lại là cái kịch bản tích cực nhất ở thời điểm hiện tại là thị trường chúng ta sẽ kỳ vọng thị trường đi sideways thôi và chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho mình một cái kịch bản xấu hơn ở thời điểm này đó là thị trường nó sẽ tiếp tục uh, giảm trong thời gian tới đó. còn uh, còn về các các nhóm cổ phiếu ở trên uh, thị trường ấy, thì chúng ta thấy là nhóm cổ phiếu uh, uh, chúng ta đi qua về về các nhóm cổ phiếu chính trên thị trường nhóm thứ nhất là nhóm ngân hàng thì rõ ràng chúng ta vừa kiểm tra rồi nhóm ngân hàng là đang ờ, là cái nhóm mà đang gần như là là là không có cái tín hiệu tích cực trong ngắn hạn đang ở giao dịch ở những cái vùng giá rất là nhạy cảm đặc biệt là cổ phiếu ACB ACB là cổ phiếu mà trong cái phiên ờ, tuần phiên phiên ngày hôm qua là cổ phiếu đã đã phá vỡ cái vùng cái vùng trước đó này mà thì nó sẽ ừ, thì đây là đang đang là một cổ phiếu đi đầu trong cái cái cái cái diễn biến của của nhóm cổ phiếu ngân hàng đây là cổ phiếu mà chúng ta phải chú ý này cái thứ hai là cái HD Bank đấy HD Bank cũng phát đi một cái tín hiệu nó nó xấu hơn ờ, trong ngắn hạn ta thấy đang phá vỡ cái vùng giá này cái vùng mà trước đó nó đã nó đã giữ được ờ, quanh, vùng giá này đấy đã vỡ một, một cái nến này rồi đó thì đây là cổ phiếu mà nó phát đi tín hiệu nó tiêu cực uh, uh, trong ngắn hạn này đó thì có ACB có um, HD Bank cái con thứ ba là công thương công thương chúng ta thấy rằng công thương uh, cũng đã phá vỡ cái vùng MA 200 đường MA 200 là cái đường màu xanh dương anh chị nhé cũng đã phá vỡ cái cái uh, đường này và đang trong quá trình hồi phục lại thì đây đang là những cổ phiếu mà nó có những cái um, công thương đã đã, đã xác nhận được cái cái, cái nhịp giảm cái xuống giảm đấy chúng ta thấy chưa những cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước này những cái đáy sau chúng ta ở đây vùng này này đã thấp hơn đó thì đây đang là những cổ hay là VIP là những phiếu nó trong một cái xuống giảm rất là rõ thì nhóm ngân hàng nhìn chung cái áp lực của nhóm này lên thị trường trong thời gian tới nó sẽ khá là lớn đặc biệt nếu mà nhóm này nó để phá vỡ những cái vùng hỗ trợ quan trọng ví dụ như tech mà mà mà phá vỡ cái vùng giá 48 này, này và đóng cửa dưới vùng giá 48 này, này thì cái áp lực lên thị trường nó sẽ khá là lớn SCB này rồi um, MB cũng thế MB mà giờ phá vỡ vùng giá 27 này thì rất nguy hiểm cho cho thị trường bởi vì khi đó nó đã nó đã xác nhận là ừ, bước vào một cái cái cái xu hướng giảm đây chúng ta đã nhìn thấy hai cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước đây và bây giờ nếu mà một cái phá vỡ một cái cây nến mà nó phá vỡ cái vùng giá này tức là nó hình thành một cái đáy sau thấp hơn đáy trước này thì khi đó cái dùng cái cái cái cái cái xác suất mà cổ phiếu nó về những vùng giá thấp hơn ví dụ nó về cái vùng quanh vùng này vùng 24 này là hoàn toàn có hay là Techcombank hoàn toàn có thể về lại quanh những cái vùng giá này tức là cái dư địa của nó giảm đâu đó nó sẽ phải còn còn à, tầm tầm tầm uh, 10 15 phần trăm nếu mà chúng ta phá vỡ cái vùng giá này thì khi đó cái thị trường chung của chúng ta nó cũng sẽ bị ảnh hưởng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu ở nhóm cổ phiếu ngân hàng này vì nhìn chung của nhóm phiếu ngân hàng này nó có tác động rất lớn đến thị trường về mặt điểm số và về mặt yếu tố tâm lý cái thứ hai là nhóm cổ phiếu chứng khoán à, thì nhóm cổ phiếu chứng khoán trong cái phiên tuần vừa rồi nó cũng không được tích cực khi mà chúng ta thấy rằng là cái đà giảm của nhóm này nó khá là là mạnh đây chúng ta thấy SSI sau cái hoạt động mà chia cổ tức cổ phiếu đã tăng vượt lên cái vùng giá đỉnh này sau chia à, và sau đó nó cổ phiếu bị bán liên tiếp trong vòng 4 đến 5 phiên gần đây đúng không ạ và chúng ta thấy khối lượng giao dịch của cổ phiếu gần đây nó cũng cũng cũng bị bán ra khá khá nhiều những cái phiên giao dịch gần đây hay là của HCM ta thấy HCM ở đây chúng ta thấy gì ạ sau khi mà không vượt được cái vùng giá 58 này thì cổ phiếu đã có những cái phiên giảm khá là mạnh đây chúng ta thấy có những phiên điểm giá điểm khá là mạnh cái phiên hồi phục ngày hôm qua của, của cổ phiếu này HCM này thanh khoản rất là rất là thấp rất là thấp so với những cái phiên bán này thì đây đang là một cái tín hiệu mà phát đi ờ, một cái tín hiệu rằng nhóm cổ phiếu ờ, chứng khoán cũng đang có vấn đề có vấn đề trong ngắn hạn tức là cái rủi ro cho cổ phiếu nhóm cổ phiếu này nó cũng đang đang lớn dần trong trong trong thời gian tới Đấy, chúng ta thấy NSI chúng ta có HCM NSF đều đã có những cái tín hiệu nó nó xấu hơn trong trong ngắn hạn phát đi từ nhóm cổ phiếu này đây đều đang ở cái vùng dạng này hai phiên chúng ta thấy hai phiên gần đây này hai phiên ngày thứ à, đây là thứ hai và thứ ba bị bán khá là mạnh khối lượng rất lớn đúng không ạ phiên thì ngày hôm qua là phiên hồi phục thanh khoản rất là nhỏ ngày hôm nay thì một đến này những cái rủi ro nó nó nó sẽ xảy đến những cổ phiếu này nếu nó phá vỡ những mục giá này nó thì nhóm cổ phiếu ờ, chứng khoán anh chị cũng phải cần quan sát kỹ ngắn hạn chúng ta sẽ không mua vào nhóm cổ phiếu này nữa và chúng ta nếu đang có cổ phiếu chúng ta có thể ờ, cân nhắc nếu mà mà có những cái biến cố xấu thì chúng ta chủ động chúng ta bán ra thôi chứ chúng ta không mua vào nữa đây nhóm chứng khoán à, nhóm thứ ba là nhóm về cổ phiếu thép thì nhóm cổ phiếu thép nó vẫn đang đang khá là tích cực trong các phiên giao dịch gần đây à, có thể kể đến như cổ phiếu um, Hòa Phát này, Hoa Sen này, Nam Kim này, hay là thép tiến lên này. À, ờ, nhìn về uh, trạng thái hiện tại của nhóm thép thì chúng ta thấy một cái cái cái tín hiệu rất tích cực là nhóm này đã đã xác nhận bước vào một cái cái nhịp tăng giá mới rồi. À, tuy nhiên thì ở thời điểm này à, chúng ta không còn một cái điểm để chúng ngắn hạn để chúng ta mua vào phiếu này nữa do đó thì nhóm này chúng ta vẫn nên ở cái trạng thái chúng ta theo dõi thôi ví dụ như hòa phát này Đúng không? chúng ta vẫn ở cái trạng thái chúng ta theo dõi thôi chúng ta hoàn toàn có thể chờ những cái ở ờ, những cái vùng giá 50 51 của của Hòa Phát mà chúng ta không phải không phải quá vội vàng cổ phiếu này hay Ocean đấy Ocean hiện tại thì chúng ta không còn điểm mua nữa rồi sau một cây ngày hôm qua thì nhóm cổ nhóm cổ phiếu thép đang là một nhóm cổ phiếu tích cực tích cực ở đây là chúng ta tích cực cho cái trạng thái nắm giữ thôi chứ còn tích cực không tích cực cho cái trạng thái mua mới vì ngắn hạn chúng ta cũng không có điểm mua vào cho cái nhóm này nữa rồi nhóm thứ ba là nhóm về um, bán lẻ chúng ta thấy có thế giới di động đây thế giới di động thì cũng đã đã xác nhận bước vào một cái xu hướng tăng dần và giá mới khi mà vượt qua vùng giá 120 à, do đó những cổ phiếu này nếu mà chúng ta có thể nếu chúng ta muốn mua vào chúng ta hoàn toàn có thể chờ những cái vùng nhịp nó giảm về lại 120 này chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào đúng không đó à, PNG PNG thì chúng ta thấy như như trước chúng ta có trao đổi PNG thì đang trong một cái cái cái cái xuống giảm rồi trước đó đang trong một cái nhịp giảm rồi đây chúng ta thấy rằng là cổ phiếu hình thành những cái cái đỉnh sau đây một đỉnh hai đỉnh đỉnh sau thấp đỉnh trước đỉnh sau thấp hơn này trước đúng không ạ hiện tại thì chúng ta đang cổ phiếu đang lấy lại cái vùng này tuy nhiên thì ngắn hạn nó sẽ có một cái vùng kháng cự rất mạnh vùng 96 đến 98 này do đó thì chúng ta ở thời điểm này ở cái vùng giá 93 này thì chúng ta chưa nên vội chúng ta tham gia mà chúng ta nên chờ một cái cái nhịp cổ phiếu nó tăng sau đó nó điều chỉnh lại như cái mình vẽ đây để chúng ta tham gia thì nó sẽ sẽ an toàn hơn bởi vì khi đó cái, cái cổ phiếu này nó đã chính thức nó nó xác nhận nó bước vào một cái cái xu hướng tăng giá rồi thì khi đó cái kỳ vọng uh, lợi nhuận trong ngắn hạn của chúng ta nó sẽ rõ ràng hơn cổ phiếu nữa là cổ phiếu VRE thì VRE nó đang một cổ phiếu cũng khá là tích cực trong trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi mà cổ phiếu đã vượt qua được cái vùng kháng cự rất rất rất, rất mạnh ở vùng giá 29 thì VRE cũng được uh, kỳ vọng rằng là khi mà nền kinh tế sớm mở cửa trở lại thì uh, ờ, những nhóm cổ phiếu như VRE chúng ta phải cho thuê mặt bằng các thứ thì thì cũng sẽ được hưởng lợi từ cái việc mà mà nền kinh tế uh, sớm mở cửa trở lại um, nhìn về cái cái trạng cái diễn biến trạng thái hiện tại của uh, của VRE thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu khi mà đã vượt qua được vùng giá chín này rồi thì cái vùng giá tiếp theo kỳ vọng sẽ nằm ở đâu đó vùng giá 33 à, tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại câu hỏi đặt ra là chúng ta có mua vào được phiếu này hay không thì câu trả lời là không khi mà chúng ta thấy rằng là trong cả một quá trình mà nó đi lên như này thì chưa có một cái nhịp điều chỉnh hay là chưa có một nhịp nào test test lại lại lại lại lại cung để cổ phiếu có thể đi lên một cách bền vững sau đó thì cái kịch bản của chúng ta nếu chúng ta muốn giao dịch cổ phiếu này thì chúng ta sẽ phải chờ chờ một nhịp nó quay lại nó test lại cái vùng cái vùng giá quanh 29 này để chúng ta cân nhắc cân nhắc mua vào bởi vì nó vẫn đang có một cái vùng kháng cự ở quanh vùng em 200 này quanh vùng 31 này sẽ là một cái vùng mà mà chắc chắn khả năng cao cổ phiếu nó sẽ có phần giá ở đây tức là nó chạm vùng này và nó bật giảm trở lại do đó thì ở thời điểm hiện tại chúng ta có thể chúng ta nếu mà muốn mua thì chúng ta sẽ chờ chờ để cổ phiếu điều chỉnh lại vùng giá này để chúng ta có thể tham gia uh, về nhóm cổ phiếu về um, bất động sản thì chúng ta thấy rằng là nhiều cổ phiếu đã có tín hiệu nó nó yếu đi rồi ví dụ chúng ta thấy đích tập đích tập sau khi mà cố vượt cái vùng đỉnh này thì sau đó là không thành công và bị bán ngược trở lại thì nếu anh chị nào mà đang có cổ phiếu này thì chúng ta sẽ quan sát để chúng ta cân nhắc chúng ta bán ra rồi vì sao vì là gần đây chị thấy rằng những phiên bán khối lượng bán những phiên bán này, này khối lượng rất là lớn trong khi đó những phiên hồi phục này khối lượng rất là nhỏ cho thấy rằng là bên bán nó đang hoàn toàn ở chiếm ưu thế ở cổ phiếu này rồi do đó nếu mà nó có cái diễn biến xấu trong trong trong phiên sắp tới thì anh chị đã có cổ phiếu thì chúng ta cân nhắc chúng ta bán ra còn chúng ta không không không mua mới cổ phiếu này trong ngắn hạn nữa đô cũng thế đô thì chúng ta cũng thấy rằng là cái cái uh, ngắn hạn chúng ta cũng chưa có một cái điểm điểm mà giao dịch cho cổ phiếu này à, về nhóm cổ phiếu um, bất động sản của công nghiệp chúng ta cũng thấy rằng là kinh bắc thì chúng ta vẫn đang gặp cái vùng vùng vùng à, kháng cự nó khá mạnh quanh vùng giá này thì kinh bắc ở trạng thái hiện tại thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể chờ chúng ta có thể chờ ở những cái vùng giá quanh 40 này chúng ta cũng chưa vội vì sao vì là cái phiên hôm trước cái phiên này bị bị bán mạnh như này khối lượng giao dịch cực kỳ lớn trong khi đó ba phiên giao dịch gần đây hồi phục nhưng mà khối lượng rất là nhỏ đó đây là cái tín hiệu mà chúng ta cần phải quan tâm hay bây giờ thế chúng ta thấy cũng cùng một cái đặc điểm chung là trong phiên bị bán mạnh thì ba phiên hồi phục khối lượng đều rất là thấp chúng ta hoàn toàn có cơ sở chúng ta chờ đợi thêm ở những cổ phiếu này ZC cũng thế đúng không ạ đều chung một trạng thái những nhóm cổ phiếu liên quan đến đầu tư công à, thì um, rõ ràng để nếu mà để mua mới ở, ở thời điểm này thì rất khó để chúng ta có thể thì đưa ra một cái um, kế hoạch để mua vào cho cổ phiếu những cổ nhóm cổ phiếu này trong ngắn hạn bởi vì sao bởi vì cái độ tăng của những nhóm này nó khá là dốc nó chưa có một cái cái cái um, như PLC này chúng ta thấy rằng ít nhiều nó còn có một cái vùng hỗ trợ này để chúng ta có thể để quản trị rủi ro cho những cái lệnh mà chúng ta mua vào đúng không ạ đây cái vùng này nhưng mà những cái cổ phiếu như BCC này chúng ta thấy khá khó chúng ta có thể giao dịch những cổ phiếu này bởi vì nhìn chung những cổ phiếu này đang đều đang đang dừng lại ở cái gọi là cái kỳ vọng thôi kỳ vọng vào cái hưởng lợi từ việc uh, đẩy mạnh đầu tư công của chính phủ thôi tuy nhiên thì nó chưa thể hiện ra uh, thông qua cái kết quả kinh doanh đúng không ạ thì đây chỉ là những sóng kỳ vọng thôi mà khi ra sóng kỳ vọng thì, nếu mà nó quay đầu nó giảm điểm thì cái cái rủi ro của nó cũng khá là lớn nhưng cái b thì chúng ta thấy rằng cổ phiếu nó tạo một sau khi tạo một vùng đỉnh nhỏ này cổ phiếu nó hồi phục chạm lại vùng này và bằng một cái đến như này thì cũng rất khó để chúng ta có thể mua vào ở thời điểm hiện tại thì hoàn toàn có xác suất cổ phiếu nó tạo hai đỉnh nhỏ ở đây để nó đi xuống tiếp đúng không ạ thế nên chúng ta cũng không không phải vội để chúng ta giao dịch những cổ phiếu ở những cái ở những cái thời điểm hiện tại như này hay là T1 như thế đúng không rất khó để chúng ta có thể giao dịch những cổ phiếu dạng như này nhìn chung thì sau khi mà nhìn lại à, thị trường của chúng ta sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì gần như là cái diễn biến ờ, của thị trường nó cũng không có như có có cái gì quá thay đổi so với các phiên trước khi mà um, cái um, ba cái trụ của chính của thị trường thì trong phiên ngày hôm nay có vix đã, phát đi một cái tín hiệu nó nó xấu trong ngắn hạn thì đấy là một cái tín hiệu mà chúng ta cần phải phải phải quan sát thêm trong thời gian tới cái nhóm thứ hai mà chúng ta quan tâm là nhóm cổ phiếu ngân hàng trong đó những cổ phiếu lớn ví dụ như Techcombank, MB này STB này hay Vietcombank đều đang giao dịch trên những vùng giá vùng hỗ trợ nó rất là nhạy cảm nếu mà có một cái cái cái phiên phá vỡ vùng đó thì chúng ta phải xác định chuẩn bị cho một kịch bản thị trường chung nó sẽ sẽ xấu hơn trong gian tới tức là sẽ có một nhịp giảm nữa của thị trường Sau đó thì chúng ta cũng ở thời điểm hiện tại à, với cái mức thanh khoản vẫn tiếp tục giảm suy giảm trong những phiên gần đây thì rõ ràng là cái động lực để thị trường nó có thể tăng tăng tăng giá mạnh trở lại nó gần như là không gần như là không có đúng không ạ à, bên cạnh đó thì thị trường hiện tại cũng không có một cái nhóm nhóm dẫn dắt nào đủ đủ khỏe để có thể kéo được thị trường hay là có thể có thể có thể thu hút được cái tâm lý ờ, của thị trường đúng không ạ tiếp theo là một nhóm cổ phiếu chứng khoán thì nhóm cổ phiếu chứng khoán trong hai phiên gần đây nó cũng phát đi những cái tin trong tuần gần tuần này thì nó cũng phát đi những cái tín hiệu nó nó, nó xấu hơn chống H5 do đó thì ờ, nhóm này chúng ta tạm thời ngắn hạn chúng ta cũng chưa vội quan tâm đến nhóm cổ phiếu này và nếu mà chúng ta đang có cổ phiếu ở nhóm chứng khoán thì chúng ta hoàn toàn có thể à, quan sát những cái phiên sắp tới để nếu mà nó có cái sự à, sự, sự à, xác nhận phá vỡ cái vùng cắt lỗ của chúng ta thì chúng ta phải chủ động trong việc chúng ta bán ra à, nhóm phiếu ngành thép thì vẫn đang tích cực tuy nhiên thì nó chỉ tích cực cho những những, những anh, anh chị nó đang nắm giữ cổ phiếu thôi còn nó không tích cực cho trạng thái mua mới trạng thái mua mới chúng ta phải chờ à, nhóm phiếu bán lẻ trong đó có thế giới di động và cổ phiếu đang rất là tích cực khi mà cổ phiếu đã vượt đỉnh à, do đó thì um, nếu muốn mua cổ phiếu này thì chúng ta hoàn toàn có thể chờ trong các các nghị tiểu chính sắp tới à, bên cạnh đó thì có PNG và có VRE thì hai cổ phiếu này vẫn đang trong cái quá trình mà mà mà mà lấy lại cái xu hướng tăng giá do đó chúng ta không vội để chúng ta sau những cuộc không vội để vào những cổ phiếu này trong trong ngắn hạn là nhóm cổ phiếu um, bất động sản chúng ta cũng cũng có những tín hiệu nó nó xấu nên chúng ta cũng sẽ không tham gia những cổ phiếu này và chúng ta sẽ sẽ sẽ um, nếu đang nắm giữ thì chúng ta uh, quan sát để chúng ta bán ra nếu mà nó có tín hiệu xấu tóm lại thì thị trường chung uh, của chúng ta là à, kịch bản tích cực nhất ở thời điểm hiện tại là sideways còn kịch bản xấu hơn ấy, mà chúng ta phải tức là phải chuẩn bị tinh thần cho kịch bản xấu hơn là thị trường nó sẽ bước vào một nhịp giảm tiếp sau đó thì ở ngắn hạn thì chúng ta cố gắng hạn chế sử dụng margin ở thời điểm hiện tại duy trì tỷ trọng một cổ phiếu ở một mức vừa phải thôi tức là nếu mà chúng ta mua mới một cổ phiếu thì, thì chúng ta chỉ nên mua khi mà chúng ta đã có một cái cổ phiếu về tài khoản rồi để chúng ta sẵn sàng chúng ta bán ra để chúng ta hạ cái tỷ trọng cổ phiếu trong tài khoản xuống um, và cái thứ ba là chúng ta hạn chế mua đuổi cổ phiếu thì hiện tại nếu chúng ta ưa thích chúng ta rất thích một cổ phiếu nhưng mà cổ phiếu đó nó đã, đã tăng khá nhiều so với cái điểm mua của chúng ta rồi thì chúng ta cũng nên bỏ qua chúng ta tìm được hội khác chứ không nên à, gọi là bồ chúng ta mua đuổi ok thì um, phiên hôm nay là cái phiên uh, phát đi cái tín hiệu tiêu cực đầu tiên của VIX thế nên là mình uh, cũng muốn ờ, cập nhật thị trường và cũng như các nhóm ngành để anh chị để anh chị có thể chủ động hơn trong cái cái việc uh, giao dịch à, thì phiên ngày mai là cái phiên uh, cơ cấu của quỹ ETF thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến thị trường uh, do đó thì thị trường à, khả năng là trong tuần sau nó sẽ rõ ràng hơn khi mà những hoạt động như đáo hạn phái sinh và cơ cấu danh mục và quỹ ETF nó nó đã xong hết rồi đó cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video này và hẹn gặp lại anh chị trong cái video à, à, review thị trường trong cuối tuần này tức là sau cái phiên mà cơ cấu ETF xong thì mình sẽ sẽ có một cái cái cái video để review lại thị trường cho anh chị trong hay cũng như cơ hội giao dịch trong tuần trong tuần tới cảm ơn anh chị